mà đam mê các bộ môn bài lá anh em hay đi chơi bài chơi bạc mà luôn luôn bị thua hay bị thua hoặc có khi thắng thắng ít mà anh em chưa tìm được cái sản phẩm nào để hỗ trợ cho anh em để giúp cho anh em mang đến cái chiến thắng một cách cực kỳ đậm một cách cực kỳ là làm chủ thì anh em hãy xem video này để biết rõ hơn chi tiết về cái sản phẩm này thì hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho anh em một cái giải pháp để giúp cho anh em có thể là pháp là cái kẹt. có đầu chúng ta suy nghĩ làm nào để có thể chiến thắng làm chủ trong các trận đàn này nhé thì em xem video này Đấy, thì hôm nay tôi sẽ mang đến cho anh em một cái sản phẩm để khắc phục cái điều đó giúp cho anh em có thể cái phần đầu tiên khi đi chơi bạc anh em có thể làm chủ chơi bạc anh em nhé thế bên tổng đại lý anh hàng tôi có cung cấp đầy đủ tất cả các loại mặt hàng liên quan tới bộ môn bài lá bịp Đấy, hàng thì là hàng công ty có xuất xứ ra là chất lượng cực kỳ tốt và giá cả để rẻ nhất trên thị trường hiện nay là anh em là có nhu cầu quan tâm hãy liên hệ ngay vào số vài không chín anh em có thể liên hệ qua facebook hoặc zalo của cửa hàng để được đội nhân viên tư vấn và hỗ trợ cho anh em anh em nhé hay là anh em ở gần ở khu vực miền Bắc thì có thể đến trực tiếp cửa hàng chúng tôi tại địa chỉ trên 2A phố Mỹ Trì Hạ quận Nam Từ Liêm Hà Nội để có thể test trực tiếp và trải nghiệm về cái chất lượng của sản phẩm như nào anh em nhé cái dòng máy đánh bài hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em ở đây nó sẽ giúp cho anh em thoát khỏi cái hoàn cảnh là không biết dùng cái sản phẩm gì để có thể giúp cho anh em chơi được tất cả bộ môn bài lá đây là một sản phẩm đa năng anh em nhé thì đây hôm nay tôi muốn nhắc đến là cái dòng máy đánh bài CVK 900 này đấy và cái dòng sản phẩm của 2021 tích hợp công nghệ là hiện đại nhất hiện này đấy thì nó được trang bị cái công nghệ quét bài siêu nhanh siêu chính xác và cái độ bảo mật của nó là cực kỳ cao cực kỳ an toàn anh em nhé thì đây khi em mua hàng sẽ có gì thứ nhất anh sẽ có một thân máy này thân máy để anh em chơi này thứ hai anh em sẽ được tặng kèm hai quả pin với dung lượng lên đến 5000 mAh để cho anh em chơi thoải mái trong một ngày không nói pin anh em nhé thứ ba nữa anh em sẽ được tặng kèm theo một bộ tai nghe và bộ tai nghe để anh em có thể tai nghe siêu nhỏ anh em có thể đeo trong ta, máy báo cho anh em anh em nhé giúp cho anh em có thể chiến thắng trong mọi cuộc chơi kiếm thật nhiều tiền để chạy vào cái mùa hè này đi làm đi chơi cũng phải vất vả kiếm tiền nắng nôi em nhé tiền ngồi nhà cháo bài và chia là hai con tiền một túi cực kỳ nhiều tiền này em nhé Đấy, đây là cái giải pháp hữu hiệu nhất cho anh em nào muốn chiến thắng trong các sới bạc này nhé thế là cái dòng máy CVK 900 này cái sản phẩm này đang được ưa chuộng bậc nhất trên thị trường hiện nay công nghệ mới nhất của 2021 nó đang được rất là nhiều anh em săn đón và lựa chọn tìm kiếm nó, mình cả trong cái đợt dịch này hàng nhập về rất ít rất là ít người bán nên là cái độ khan hiếm của nó rất là cao đấy bởi vì anh em mua rất là nhiều đấy. thì đây đi chi tiết vào máy nhé thì đầu tiên nhé thì anh em muốn chơi máy anh em sẽ có một bộ bài máy một bài bộ bài được xử lý qua một cái công nghệ đặc biệt để giúp cho máy có thể quét được tất cả quần bài để báo về cho anh em một cái độ chính xác là cao tuyệt đối nhất anh em nhé còn những cái dòng bài ngoài chợ hay ngoài quá tạp hóa hoàn toàn không chơi được phải chơi như dòng bài qua ta qua xử lý của chúng tôi mới chơi được em nhé còn anh em nghi nghi ngờ về cái chất lượng của cái dòng bài này thì anh em có thể mua trực tiếp bộ bài bất kỳ chỗ nào anh em đến để so sánh và test thử với cái bài này Đấy, với cái chất lượng cực kỳ giống là cực kỳ giống với cái bài anh em mua ở chợ anh em yên tâm chất lượng của nó thế đi trực tiếp video nhé à, về điện thoại nhé máy này này thì tôi sẽ cho anh em thấy được đầu tiên nhé nó được bị sạc trên chiếc Huawei điện thoại Huawei này Đấy. anh em hôm nào mà anh em mà không dùng anh em có thể lắp sim và anh em nghe gọi và sử dụng máy như bình thường như một chiếc điện thoại smartphone bình thường anh em dùng và khi đi chơi anh em chỉ cần vào anh em gọi mã chương trình thằng một ba thằng thằng thằng và nó sẽ vào mã chương trình gọi cho anh em anh em chơi anh em nhé Đấy, bởi vì đây là máy mới nên là nó sẽ không có trò chơi có, sẽ chơi anh em muốn chơi anh em phải mua anh em nhé nhưng mà nó sẽ cho anh em thử anh em thử vài thử trò chơi anh em nhé đây tôi sẽ test thử cho anh em này đầu tiên là tôi đây test liêng nhé và tôi sẽ chọn số lượng người chơi là bốn người chơi và chế đội chơi sẽ là bốc bốc bạc nhà cái dễ nhận nhất anh em nhé đây tôi sẽ test đầu tiên tôi test một chất lượng về cái tốc độ báo bài của nó này và và rất nhanh đây sẽ có ba phần đầu tiên là test về tốc độ báo thứ hai test được cái độ quét bài đa gốc và sâu rộng của máy và thứ ba nữa là test được độ chính xác cái quan trọng nhất của máy anh em nhé cái bộ máy báo rất là nhanh các số đã báo rồi rất nhanh anh em nhé tiếp này Đấy. anh em qua video có thể trẻ có thể thấy được rằng cái chất lượng của máy rất báo rất là nhanh anh em nhé tốc độ báo rất là nhanh đây tiếp theo là cái chế độ ờ, quét bài lá góc này đặt xuống này Đấy. anh em đặt bài góc nào nó cũng sẽ vẫn báo cho anh em anh em nhé đặt xuống này tất cả các góc anh em nhé nó quét sâu rộng bởi vì đây là tôi quay video tôi làm cái video này để sau này anh em thấy cái độ chính xác của máy nên tôi sẽ để máy báo qua loa ngoài anh em nhé có khi anh em đi chơi anh em sẽ báo qua tai nghe để có cái bảng là cái trình dành cho anh em anh em nhé đây tôi sẽ hai tôi sẽ tiếp theo tôi sẽ test cái độ chính xác của hai lá này bỏ đi hai lá này chơi bốn người anh em nhé nhà cái sẽ là lớn lớn lớn dần nhất anh em nhé anh em coi video này ăn nhạc nó làm lên nhất anh em nhé trong mình trong cái này hơi thấp giảm hơi thấp nhưng mà trong sới bạc thì nó vẫn là cao điểm nhất anh em nhé so với tất cả các đối thủ còn lại thì anh em vẫn là cao điểm nhất một này còn đi một lá này tám điểm là cao nhất vẫn là cao điểm nhất anh em nhé trên ba thì ba lá hai ba chín điện là cao nhất hiểu nhé và cái máy này nó có cái dòng sản phẩm này nó có cái độ linh hoạt rất là cao ví dụ như ngày xưa mà anh em đi chơi mỗi khi mà là có cái ra người vào tên người bước người thì em sẽ rất rất vất vả là phải thoát ra cài lại chương trình nhưng hiện nay nó rất là dễ này anh em chỉ cần ấn nút tăng giảm lượng để tăng hoặc giảm người chơi em nhé ví dụ bây giờ là bốn người chơi tôi sẽ tăng âm lượng lên tăng âm lượng thì sẽ lên năm người chơi em nhé năm đấy, báo mày đã báo năm người chơi anh em ấy sao trẻ sẽ chín bài kèm này đặt xuống này cho mày báo này năm lá này một hai ba bốn năm chưa năm người cho nên em nhà cài nó là dần nhất anh em nhé và trong mỗi cái loại mỗi bộ môn trò chơi thì nó sẽ có rất là nhiều chế độ khác nhau em đã chiến điểm cá nhân này Đấy. chiến điểm nó có rất là nhiều chế độ chơi từ báo những cái nhà mà lớn đẹp nhất đến nhà thấp đẹp nhất cho đến báo bài và nhà cái cả nhất nó tùy thuộc vào anh em cách chơi của anh em và chế độ chơi của anh em quen thuộc anh em nhé ba một hai ba bỏ đi ba lá năm nhà bao năm lương này lương này có tiền này cả hàng mất tiền này tố càng nhiều ăn càng nhiều tiền đây cái này anh em tham mái cho đồ thủ tố càng nhiều tiền anh em càng không nhiều anh em càng ăn nhiều anh em nhé tiếp này lá đây một hai ba bốn năm này tôi xin lỗi năm là trên này trên rũ trên dậy luôn nhé về giảm nhé giảm xuống ba người chơi nhé Đấy. bấm rút giảm một lượng là sẽ giảm người chơi đặt bài lên đi bài một hai ba có đi ba lá nhé nhà cái vẫn là điểm nhất nhé anh xem chất đi xe từ chất rô mà xuống đến cơ đắp bị em nhé sáu điểm cao nhất trong bảng vẫn là bà là hai một hai ba bỏ đi ba lá đấy nhà cái rất là gần nhất nhé tám đẹp cao nhất trong bảng anh em nhé đấy thì qua video anh em có thể cảm nhận được cái tốc độ báo của máy nó nhanh đến mức độ nào và thứ hai là cái độ chính xác của nó tuyệt đối đến mức nào hầu như là không có ván nào là anh em mất tiền ván nào để không cao nhất bảng anh em nhé đấy thì xin cảm ơn anh em đã xem video đấy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 là nhìn bài cực rõ luôn đấy, như chơi bài ngược anh em nhá và cái bảng kính này tôi bảo hành cho anh em một năm đấy anh em cái này kính này anh em có thể dùng được ba bốn năm bên cạnh cái kính của Mỹ thì bên chúng tôi phân phối những cái kính của Hàn Quốc và Nhật Bản đây anh em có thể thấy này và cái bộ cái loại kính khác nữa à, đó là kính của hộp gỗ kính này cũng là của Mỹ anh em nhá đây tôi cho anh em xem cái hộp nó này đây là một cái sản phẩm gọi là đỉnh cao Đây. tí nữa thì tôi sẽ tháo luôn đâu cho anh em cái ờ, cái mắt để anh em xem thì cách sử dụng cái ép tròng này như nào thì khi anh em đeo vào mắt á thì anh em nhìn cái bộ bài á nó như chơi bài của họ anh em nhá thì đây tôi sẽ đeo cái kính thử vào trong đấy thì nó anh em nhìn này đấy cái bộ bài nó sẽ bình thường thì nó sẽ như thế này đây bình thường thì sẽ như này đấy không nhìn thấy mắt thường không nhìn thấy gì nhưng mà anh, tôi sẽ đeo kính thử vào trong cái mắt camera chắc chắn là cái kính thử thì nó sẽ không được nét bằng khi anh em đeo kính áp tròng này vào mắt được rồi nên tôi vẫn đeo cho anh em xem đây đây như anh em nhìn rõ này những con này con tám này đây đấy con này là con át này đấy con này con ca này cái này có thể nhìn được cả chất anh em nhá đấy những con này là con piso này anh em này đây anh em nhìn góc này đấy con này con hai anh em nhé đây con hai này tôi sẽ cho gì anh em xem này con hai này con bảy này con sáu này con năm này con bốn này con ba này đấy khi bỏ kính lại như này đấy tôi lại đeo kính vào này đấy, con bốn này đấy, con ba này đấy anh em chơi bài mà chơi như bài ngược ngửa đánh cái này thì anh em chắc chắn là thắng 100% rồi thì bên cạnh cái bài phổ thông à, bài cái bài lớp k 2001 này đây thì bài rất là phổ thông ở Việt Nam thì nhà tôi còn cung cấp tất cả những mẫu bài khác trên thị trường thì nhờ anh em hỏi tôi như này cái kính này có nhìn được bài ngoài chợ không tôi nói luôn là không phải bên bài bên nhà tôi phân phối nhá anh em mua hàng anh em alo trực tiếp số điện của tôi này 0984 80 49 còn đại lý lớn trong cái lĩnh vực uh, cung cấp cái thiết bị ở cờ bạc bịp ở Sài Gòn cũng như Hà Nội đấy thì bài bên nhà tôi phân phối tất cả mẫu bài từ các bài nước ngoài những mẫu bài nước ngoài đấy như này và những cái bộ bài à, rồng đỏ và rồng vàng như này đấy, những cái bài này ở ngoài bác chơi rất là khủng kinh khủng luôn đây tôi sẽ cho anh em xem lưng bài cái bài rồng vàng như nào này đấy anh em đeo và anh em nhìn thấy bài như bài ngửa luôn này còn đây là rồng đỏ này anh em này đó cái hộp của nó đây này thì bên cạnh cái rồng đỏ rồng vàng thì có bên nó còn cái bài nhựa bài hộp nhựa như này đây là bài nhựa nha anh em nhá ngoài bài nhựa thì bên tôi còn có cái mẫu bài khác nữa để cho anh em khu vực miền tây chơi đó là chính là cái bài đô la vàng đây anh em này đây là cái bài đô la vàng anh em nhé anh em nhìn hộp hộp này đô la này bài đô la này anh em này đấy một số anh em mình tôi rất là hay chơi cái bài đô la vàng đô la trắng này đấy. anh em nhìn lại xuống điện tôi này đấy thì à, và cái bài phổ thông khác nữa cũng rất nhiều anh em chơi đó là cái bài cúc áo tôi cho anh em xem qua cái hộp nó đây đây mẫu bài cúc áo và một cái bài nữa thì cũng rất là phổ thông ở cả bắc cả nam đây cái bài đỏ hai mẫu bài đỏ bài kim cương đi amo này anh em nhìn này cái mẫu bài này thì à, anh em khu vực kiên giang miền tây rất hay chơi tôi sẽ tôi sẽ đeo kính áp tròng vào để cho anh em nhìn nhé đây đeo vào thì sẽ như thế này Rồi. anh em nhìn rõ chưa đây tôi sẽ đứng ở đây a này bốn này đây, anh em nhìn nào Đấy, con này con ba này con hai này đây con hai anh em này con này con bảy này Đấy, 9 này Đấy, à, con này con con này con sáu anh em nhá con 9 nó sẽ là móc chìa khóa con này con 6 5 này 7 này 8 này đây con 9 thế này con 9 nó sẽ là cái móc chìa khóa này để phân biệt con 9 với con 6 đấy con 10 là cái dấu cộng đấy chỉ có hai con đấy nào khác biệt nhất thôi còn bình thường nó vẫn di con, con di như bình thường đấy con quy vậy này đấy thì à, tất cả những cái mẫu bài là tôi đều làm được đấy, anh em chơi mẫu gì là có một đấy thì bên cạnh cái à, mẫu kính áp tròng như xuyên bài thì bây giờ tôi còn phân phối thêm cả những cái máy bài bịp đấy, những cái dòng máy bài bịp của nó đẳng cấp giờ như à, CVK 680 này tôi mở cho anh em xem này đây là dòng máy đánh bài CVK 650 đỉnh cao iPhone 8 Plus này hay là áo đổi bài ví đổi bài Đấy, rất nhiều cái loại mẫu để anh em thể lựa chọn cho mình phục vụ cái bộ môn bài lá bịp đây là cái ví đổi bài đấy đấy đây là ví đổi bài thì à, anh em có nhu cầu mua hàng thì anh em có thể qua hai cơ sở của tôi một là bến xe mỹ đình hà nội hai là bến xe miền đông sài gòn anh em alo tôi tôi sẽ có nhân viên ra tận nơi đó anh em vào cửa hàng hàng của tôi thì đảm bảo hành một năm cho tất cả sản phẩm anh em mua hàng sẽ có thẻ bảo hành và cái số điện thoại ờ, của anh em tôi sẽ lưu vào tất cả vào máy tính để anh em cứ điện thoại tôi đã biết anh em từng mua hàng ở video tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu để anh em cái máy đánh bài